Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức 24 giờ online cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Tổng thống Trump kháng cáo, tòa án tối cao đợi xong lễ nhậm chức. Ông Trump thẳng thừng chỉ trích tòa án tối cao bất tải, yếu kém. Ông Trump kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng lên và chiến đấu chống gian lận bầu cử. Bầu cử Thượng viện Georgia nghe thở tỷ lệ ủng hộ 4 ứng viên. Về tình hình cụ thể, Tổng thống Trump kháng cáo, tòa án tối cao đợi xong lễ nhậm chức. Vào tuần này, các thẩm phán tòa án tối cao đã yêu cầu Tổng thư ký bang Pennsylvania Kathy Brookva và các đơn vị khác phải trả lời các vấn đề trong đơn kháng cáo nêu trên trước hạn chót là ngày 22 tháng 1 năm 2021, tức hai ngày sau lễ nhậm chức. Trước đó, ekip của ông Trump đã đề nghị tòa án ra lệnh cho bên còn lại của vụ kiện phải trả lời vào ngày 23 tháng 12 và đưa ra phán quyết vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, tòa án tối cao không làm theo đề nghị này. Điều này có nghĩa là vào thời điểm bà Brookva và những người khác trả lời đơn kháng cáo, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã hoàn thành việc nhậm chức. Khi đó, tòa án có thể từ chối xét xử vì việc giải quyết tại thời điểm đó là vô hiệu hoặc bất khả thi. Quốc hội Mỹ sẽ kiểm phiếu đại cử tri và xác nhận Tổng thống tiếp theo vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, ekip của ông Trump lập luận rằng ngay cả ngày nhậm chức, cũng sẽ không khiến phiên tòa trở nên vô nghĩa vì những vấn đề trên có thể xảy ra trong tương lai, vì vậy tòa án nên giải quyết chúng từ trước. Trong tuyên bố đưa ra vào cuối tuần qua, phía của ông Trump dẫn lời thẩm phán Samuel Alito bày tỏ nghi ngờ về việc liệu nhánh tư pháp Pennsylvania có vi hiến khi điều chỉnh luật bầu cử tổng thống của bang hay không. Đơn kháng cáo này được lập ra vì vụ việc liên quan ở Pennsylvania, trong đó thẩm phán Alito và hai thẩm phán khác đã xem xét tính hợp hiến của quyết định của tòa án bang về việc kéo dài thời hạn luật định để nhận phiếu bầu từ 20 giờ của ngày bầu cử mùng 3 tháng 11 tới 17 giờ của 3 ngày sau. Tính hợp hiến trong quyết định của tòa án có tầm quan trọng quốc gia và có nhiều khả năng quyết định của tòa án tối cao tiểu bang vi phạm hiến pháp liên bang, trích lời luật sư Rudy Giuliani của ông Trump ekip tranh cử của ông Trump đang tìm cách để thẩm phán đảo ngược ba phán quyết của Tòa án tối cao Pennsylvania về xác minh chữ ký, quyền theo dõi quy trình xử lý phiếu bầu một cách thực chất và những yêu cầu cụ thể về cách cử tri điền thông tin trong phiếu bầu. Ông Trump thẳng thừng chỉ trích tòa án tối cao bất tài, yếu kém. Tổng thống Donald Trump nói rằng tòa án tối cao Mỹ đã không giải quyết được tình trạng gian lận bầu cử đáng kể một cách hợp lý. Tòa án tối cao Mỹ đã hoàn toàn bất lực và yếu kém trong vụ gian lận bầu cử đáng kể diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Chúng tôi có bằng chứng tuyệt đối nhưng họ không muốn nhìn thấy điều đó. Nếu chúng ta có các cuộc bầu cử tham nhũng, chúng ta cũng mất luôn đất nước. Ông Trump viết trong một bài đăng trên Twitter vào sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 12. Tòa án tối cao hiện chưa có đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Trump, Gần đây, một số động thái của tòa án cấp cao nhất của Mỹ đã khiến Tổng thống và các đồng minh của ông thất vọng. Tòa án tối cao với 5 thẩm phán bảo thủ và 3 người trong số họ do đích thân ông Trump chỉ định đã từ chối đơn kiện của bang Texas để lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở 4 tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin. Tòa án cho rằng bang Texas theo hiến pháp thiếu tư cách pháp lý hoặc khả năng để khởi kiện vì họ có tư cách hợp lệ để can thiệp vào các bang khác xử lý cuộc bầu cử. Tòa án tối cao đã thực sự khiến chúng tôi thất vọng, không có sự hiểu biết, không có dũng khí. Ông Trump đăng trên Twitter vào ngày 12 tháng 12 để bày tỏ sự thất vọng về quyết định trên. Chiến dịch tranh cử của ông Trump trong nhiều tuần qua đã cáo buộc việc bỏ phiếu bất thường và gian lận bầu cử, đồng thời nộp hàng chục đơn kiện lên các tòa án liên bang và tối cao nhưng đều bị bác bỏ Do các tòa án hầu như không giải quyết cáo buộc gian lận bầu cử, Tổng thống đã kêu gọi người Mỹ ngăn chặn hành vi trộm cắp của bầu cử Tổng thống trong một thông điệp video gửi đến cả nước vào ngày 22 tháng 12. Ông Trump kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng lên và chiến đấu chống gian lận bầu cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Đảng Cộng Hòa đấu tranh chống lại gian lận bầu cử và gọi hệ thống bầu cử Mỹ như một nước thuộc thế giới thứ ba đã đến lúc các thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng lên và chiến đấu vì nhiệm kỳ tổng thống này, giống như Đảng Dân Chủ sẽ làm nếu họ thật sự thắng. Bằng chứng không thể chối cãi, số phiếu bầu qua thư trong đêm giảm mạnh tại các bang chiến địa, nhét đầy phiếu gian lận. Có trường hợp đi bầu hai lần, cử tri đã chết. Ông Trump viết trên Twitter Đến nay, ông Trump vẫn chưa từ bỏ các cáo buộc về gian lận liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc chiến pháp lý do chiến dịch tranh cử của ông Trump phát động cũng bị nhiều tòa án bang và liên bang bác bỏ. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã từ chức ngày 23 tháng 12. Trước đó, ông Barr từng tuyên bố Bộ Tư pháp không tìm thấy dấu hiệu gian lận lớn trong cuộc bầu cử tháng 11 sau quá trình điều tra. Ông Trump cũng cáo buộc Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI không có bất cứ hành động nào để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Các tòa án rất tồi, FBI, Cục Điều tra Liên bang và Tư pháp không làm việc của họ. Hệ thống bầu cử Mỹ như một nước thuộc thế giới thứ ba. Tự do báo chí đã biến mất một thời gian dài, thứ còn lại là tin giả, và nay chúng ta phải giải quyết các hãng công nghệ lớn. Ông Trump viết thêm. Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến Điều 230 trong luật chuẩn mực truyền thông của Mỹ. Theo đó, bảo vệ các mạng xã hội như Twitter, Facebook, YouTube khỏi các vụ kiện về nội dung. Ông cũng như những người ủng hộ cho rằng Điều 230 đã trao cho các công ty Internet quá nhiều sự bảo vệ pháp lý và cho phép họ trốn tránh trách nhiệm về các hành vi của mình. Theo ông, các nội dung đăng tải trên Facebook, Twitter phải chịu sự kiểm duyệt ngầm nhưng thường bị các công ty này phủ nhận. Dù tới nay vẫn chưa thể chứng minh gian lận bầu cử, ông Trump vẫn khẳng định khi tất cả mọi chuyện kết thúc, thời điểm này hóa ra chỉ là một chương sâu xí khác trong lịch sử quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng. Tổng thống Trump tiếp tục nổi đoá với một số thượng nghị sĩ phe Cộng hòa. Tổng thống Trump chỉ trích lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell và nhiều quan chức cấp cao khác cùng Đảng Cộng Hòa vì không thể đứng về phía ông trong cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử mà ông cho là có gian lận. Trong một thông điệp Twitter đầy phẫn nộ hồi cuối tuần, ông Trump đã so sánh phản ứng của các nghị sĩ Cộng hòa với những đồng nghiệp dân chủ khi đối mặt với tình huống tương tự. Các thượng nghị sĩ dân chủ sẽ coi đó là một hành động chiến tranh và chiến đấu tới cùng. Còn ở đây, Mick và những người Cộng hòa không làm gì cả, chỉ để mọi chuyện trôi qua, không chịu chiến đấu, ông Trump viết. Ông Trump cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ cùng đảng Rốt cuộc hãy hành động và chiến đấu vì Tổng thống, giống như những người dân chủ sẽ làm nếu Đảng Cộng Hòa thắng cử. Trong các thông điệp đăng tải sau đó, ông Trump cũng chỉ trích Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang FBI vì đã làm ngơ trước âm mưu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ